tối đảng kia sẽ tạo ra phe phán trên nó không cho chuyện đó lúc nó có nhiều cái biến chuyện lắm mỗi một lần mỗi một lần mà ngồi họp á mà khi mà mà mấy vị cho không cho hay là làm cách nào thì cái cách cuối cùng bây giờ là biến chất mình chỉ biết vậy họ cơ trời mà nói cái vở nó không chịu biến chất làm sao mình nhớ nữa đó mà nói con không đúng tự nhiên bà trương mỹ lan bị bắt cái ba bốn người cái à, bị uh, chết yểu giống như là à, là về tới thằng vậy đó à, diệt khẩu á mấy hôm qua đáng ừ cái này để cho bản tính để bạn không có hiểu mình đang nói gì là họ còn đang say mê trên chiến trường phải không họ không biết là ở trên cơ vận mấy gì đã tính dùm cho họ rồi mà không có chịu nghe còn đâu những kẻ đến khi Phật trời Nay ta dám lời cơ dạy kỹ Các con dù trời Mỹ trời Âu thời xưa mà chư Phật chư Bồ Tát đã biết mình đi khắp thế giới từ Âu Châu qua Mỹ Canada Úc giờ qua luôn tới Phi Châu nữa ở <laughs> Việt Nam có nhiều người qua Phi Châu nữa Nga rồi nữa không Ukraine rồi nữa không đó các con dù trời Mỹ trời Âu trời Đông pháp Phật nhiệm màu quy về một cõi hẹn câu ta phùng Tức nghĩa là cuối cùng rồi sáu triệu Trinh Hiền đi về Đó là hẹn gặp nhau ở Sài Gòn <laughs> Quy về một cõi hẹn câu ta cùng Vua Hiền với coi chung họp chức Ủa bây giờ là tổng bí thư mà Thủ tướng mà làm sao có cái câu này thì nổ nè Vua Hiền với tôi chung hợp nhất nó cũng giống như sáu quyển của đức thầy giống như ông thánh trạng trình nói đúng không à, nhưng mà bây giờ mình thấy không giống mà không biết sao làm giống à cái này cũng là bố ông bà úp á vua hiền với tôi chung hợp nhất tạo cơ đồ trung lực quốc gia trà hoa là đạo của ta hoàng khai chánh pháp phật bà tưởng ban cùng các đạo thế gian thờ kính Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang Ba ngôi có Chúa rõ ràng Ở đây á, mấy chị vị nói về Chúa Ba ngôi có Chúa rõ ràng Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang Có nghĩa là Phật với Lạc Chúa Giêsu là một người Trong cái bài này ý là vậy đó Hôm nay nhập lại thành ở thiên tâm thật Chúa Trời tột đỉnh hào quang ba ngôi có Chúa rõ ràng có nghĩa là Chúa Giêsu tái lâm cái câu này nếu mình hiểu đúng là gì tức là Chúa tái tái thế trở lại ba ngôi có Chúa rõ ràng mười phương hữu Phật vẽ vang tương hòa thuyền bát nhã Phật bà ngữ trước Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm nghĩa là các chư vị sẽ xuống trần độ cho những kẻ tiện tâm nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời đạo thiên tâm sẽ lưu truyền hàng nghìn năm mấy nghìn năm sau hồi nãy có nói thiên tâm nhan nhất tụng năm mô đúng không rồi tới câu này là uh, miền nhẹ phật bà ngự trước thập thánh tiên lần lượt giáng lâm độ cho những kẻ thiện tâm nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời nay ta tạm bới cơ chờ đến thời cơ sao đón lệnh pháp truyền chào hoa giữ lấy tâm nguyện giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phật hai bài này không quá hay luôn nhỏ tao dạ cho một cái bài gọi là khi cơ trạng dáng nó ra chúng cho chú, cho bác bác đọc nó chưa có đọc rồi đọc đi bác được đấy, khi dẫn nó ra đi bác có câu thuộc có thuộc dài đó rồi bác đọc đi hành đó thì bác thuộc câu nào bác đọc đấy? khi cơ trạng dáng nó ra có duyên đã đọc thì ta dễ đọc. đã rồi ba màu một bộ chi nhau có giải không đúng đúng bắt đầu nói tiếp đi con nghe mà quỷ ba giao chiến khắp nơi quỷ nọ ra hàng ma nọ mới thôi nhiều vụ bài bắt nhiều ý tôi viết ra trong cái xe phone này có chú cho mà mà cái câu đó ô cái bài Để đó, đó nào lấy điện thoại tìm mình cho phụ <laughs> <laughs> cái cái cái, cái bài đó cho Nguyên cơ thì anh nhắn nó rồi hồi lúc mà tiếp quản ấy, cái ông đó là bảo như là tôn giáo dạy giao cho bác cái bài đó mà chín cán bộ cộng sản ấy, lấy cái bài đó để cúi đầu để học tập để chiến tranh để bị chiến đấu cái bài đó rồi bây giờ đây để đọc bài bác nói đọc cho hết nè nếu bác nói nửa chừng hơi ngứa thiên cơ chẳng dám nói ra của dạ. à, của bà chị tỷ tỷ thánh mẫu lưu hạnh nha thiên cơ chẳng dám nói ra có duyên đã gặp thì ta trải lòng ba màu đến độ suy dông cứ nghĩa là ông thì uống thua cờ dạ. vàng ba gặp đỏ phải suy dông à, à, quý vị thời đó nói này này năm 1939 mà tới 75 là gần uh, nhiêu ta gần ba mươi mấy năm sau ba mươi sáu năm sau thì cái bài này mới ứng là ba màu đến độ suy vong chắc thời đó <laughs> bác hồ của mình với à, bác dưỡng bác chinh rồi đó dựa theo bài này á tấn công miền nam là tự vì mình <laughs> có, có tiên tri rồi mà ông mới hang đánh gì đó cho nên à, đường mòn hồ chí minh á ăn khoai mì không à, à <laughs> ăn khoai mì với mà mà chiếm được Sài Gòn mà đến lúc mà mấy cái ông mà thời đi đường mòn với mình vô chiếm được Sài Gòn đó ra là trên đường á bác hồ khôn lắm là tự vì con người nó có sinh lý mấy ông cho ăn cho luôn nó liệt hết đến lúc mà hắn chặn hỏi con nào thấy gái đẹp chỉ ngó không à vô Sài Gòn mấy cô người mẫu cái chục cô cứ ngồi tắm trong hồ mà không có làm ăn gì được ngó đây bắt hồ cho uống nước quỷ hết trơn à ta có cái đó nữa cho nên <laughs> cho nên là có công mà không được hưởng tức chất. <laughs> cho nên mấy cô giao liên thời xưa đó đâu có giao liên vô có là giao mạng luôn à, <laughs> giả bộ là giao liên chứ không phải giao liên nghe à, giao ông này giao ông kia từ lộng tướng đi trước rồi tới quan tá mấy thằng lính là chỉ dòm ngó là lén nghe lén rồi vậy thôi gia liên á, là gia mạng này đụng chạm người ta này đụng chạm để đọc hết hơn ba màu đến độ suy dông thủy về gà gái vần hồng nổi lên cúc vàng rót chén rượu tim cú mà xem lũ đảo điên luân thường <laughs> xem lũ đảo điên luân thường quá luân thường luôn uống mà xem lỗ đảo đen lương thường màu lùi cáo nắm kỹ cương tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ miền nam miền bắc đúng là tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ đúng không đúng. à tương tàn cốt nhục nhiễu nhương lạ kỳ nhân gian mấy độ hợp ly đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ tả tơi đồng quan nhuộm máu đó, là à, mùa hè đỏ lửa đó năm 72 đó là xa lộ uh, à, xa lộ uh, kinh hoàng đó không đó là mùa hè này đó nhân gian mấy đồ hợp ly đồng ngoan nhuộm máu kinh kỳ tả tôi quỷ ma giao chiến khắp nơi quỷ ở trên trời ma ở dưới hang cỏ cây non nước điêu tàn quỷ nọ ra hàng mai mới thôi vẫy rồng tạm tách làm đôi làm sao tạm tách làm đôi vị tiếng mùa lẫy cầu hiền lương tạm tách làm đôi quốc nội quốc ngoại tạm tách làm đôi đúng không à, vẫy rồng tạm tách làm đôi một cái vẫy mà sao tách được đúng không cái vẫy rồng sao tách ừ, mấy ông dày lắm ừ, tạm thôi cái gì bây giờ dùng rõ danh từ mà từ chữ từ chữ là chữ tạm bể rồng tạm tách làm đôi bóng câu in dấu muôn đời nhất nhua bóng câu in dấu làm sao muôn đời nhất nhua cái bóng như với nước thì sao muôn đời nhất nhua nhưng mà cái lịch sử nước Việt Nam á, suốt đời nhất nhua đó bây giờ quý vị thấy những đại ca chức vụ lớn ở Việt Nam á ông nào mà dân có buồn không có ai khóc đâu có mình kiệt ngồi đây khóc à thương à, bác trần đại quang quá à, bữa hở mà bác võ con giáp phải không ô bác võ con giáp đại rồi mình thương bác <laughs> không ai khóc hết trơn mình kiệt ngồi khóc để đưa mấy bác đi về trời tại vì lúc mà ông trần đại quang chết á thì tiếp xúc được mới biết ổng nó không có ở trong cái nhà của ổng người ta xây rất là đẹp cái mộ á mà ổng bây giờ làm tà lọt dũng chữ tà lọt tà lọt ở mấy ông à, hát đế rồi giờ <laughs> cái mình mới nói vô mà đem bao nhiêu đồ cúng ở ngoài đó là ma nó ăn hết á bác quan của mình không có ăn đâu bác là đang đứng canh cửa tà lọt của à, miếu quân ma hát đế tại mấy vị nói quả hồn lỡ bệnh biết ở ờ, có một số người tin kiệt lắm mà số người đó sau này là là là giữ giữ được quốc gia đó tại có lòng tin với thượng đế là là thượng thiên rồi ừ, chỉ có cái đó nghịch thiên nó không có hiểu bóng cao anh giáo muôn đời nhất nhu kể từ đội ngũ nằm chờ câu này có hiểu là đội ngũ nằm chờ là gì ta kể từ đội ngũ nằm chờ thầy tu mở nước bây giờ mới hay à câu này hay nè nghe thầy tu mở nước bây giờ mới hay kể từ đội ngũ nằm chờ đội ngũ là hả thầy tu là ai sư phụ là thầy tu hả cái tâm tu thôi chứ cái áo chưa được mặc áo vàng mấy bà sư tỷ mang đóng áo vàng mà chưa có bao giờ mặc được chỉ có mặc thử rồi kể ra rồi cái bà sư cô bà chị ở à, tỉnh Thái Hòa Bình dưới này là sư cô anh chị <laughs> mai cho sư phụ một đóng áo tù tại lúc đó tính chơi thiệt luôn á nghe à, cái cuối cùng <laughs> bị gõ đầu ngồi đây thầy tôn mẫn bây giờ mới đúng mà câu này của sư phụ nói gì nói chẳng qua cũng giống quỷ tay ma tàn quỷ hết đến ngày long qua nghĩa là bây giờ mình thấy cách đây trước covid năm 2019 nước việt còn mạnh lắm rồi cứ lần qua lượt lại tới lui tới lui thì hôm nay á, là tất cả những người giàu có Việt Nam nó bị túm hết thì mấy lo nghĩ bao nhiêu công ty bao nhiêu hãng xưởng mà nói tệ tệ cái bà trương mỹ lan á cái mạng bả này đâu có đáng gì đâu nhưng mà mấy nghìn người làm việc lệ thuộc vào cái công việc làm của gia đình đó của cái tập đoàn đó mới tội nghiệp người ta mấy ngàn người đó mấy uh, người ta cũng có gia đình nữa ai đó vậy à. ma tàn gửi hết đến ngày long quang phật không có muốn tạo nghiệp cho nên ma diệt ma quỷ diệt quỷ phật ra để mà tiếp thu thôi khỉ gà khỉ về gà ghế o a cứ nghe lại câu này mình nói là nó cùng với câu của đức thầy là năm đinh dậu cơ trời há lộ à, nhưng mà bây giờ nó đâu còn đinh dậu nữa còn thủy về gà rẫy o có nghĩa là thủy là mấy đại ca mình từ trong rừng chạy ra đến năm con gà đó là thủy à, thì à, là thủy về tức là cái câu này nè thủy về gà gáy o tức là khi năm con gà á, là mấy con thủy nó trở về rừng đúng không hôm nay năm con gì ta hiện giờ năm con gì tạp rồi và cơ bản nó hơi khác cho nên mình à, mình nói năm gặp rầm thủy về o đi phải không gặp <laughs> rầm thủy o Ừ. khắp nơi lại giấy trang qua kinh trời tức là khắp đất nước khắp thế giới chỉ về gà gáy o khắp nơi lại giấy can qua kinh trời quỷ ma đến lúc đi đời à, đúng không bây giờ giàu cho có nói láo nói gạt giàu cho có kinh tế phát triển giàu cho cái gì nữa cũng không bằng cũng cảm á nó nó mạnh đó hạn hán lũ lụt mà hôm nay dân ở trong đó bây giờ đói tiền bạc nó xây nguyên một thành phố mà dân không có ở được là cái câu này quỷ ma đến lúc đi đời cho nên mà có những cái bài gọi là tà tàn lại tính, tính đường để xe là gì đó mình nghe cái đài này cái mình coi là mấy cái đài kia mình thấy tao lạ quá nhưng mà cuối cùng cái đài của mình là trúng không à ừ à, mình nói năm nay cái đài mình trúng hết không sai gì quỷ ma đến lúc đi đời phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng cái nghĩa là ý trời không ai cãi được chó mừng tăng chủ rõ ràng à, cái câu này là chó mừng tăng chủ rõ ràng cũng là chó mình hờ à, chó tăng chủ là là một nguyên thủ quốc gia mới đúng không chó mừng tân chủ rõ ràng bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương à, châu úc châu âu châu mỹ à, châu không phải châu phi việt nam mình đâu có ở châu phi nhiều đâu thì à, bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương bởi vậy các con phải chuẩn bị à, hành lý mua vé máy bay vốn về bển cái câu này là ứng luôn á bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương chứ hồi xưa cái bài năm 1939 thì làm sao quý vị biết mình ở hai ngoại mà lên đàn hồi hướng mình nghe cho kỹ đi bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương long hoa muôn thở biên cương dạ biên cương long hoa dạ biên cương vạn thở biên cương biên cương việt thường con cháu tim rồng bẻ vàng à lúc đó mình trường bớt con rồng bẻ vàng à. còn bây giờ mình coi lại cái đài à, một chút mình dành coi lại cái đài mình thấy Việt Nam đang đói rồi đánh lộn nhau rồi săn người ô náo loạn đâu có vẻ vang đâu cho nên mấy vị nói trước thì bảo đảm những cái này mình cũng an ủi được một số người đang gọi là à, à không có à, à, phương hướng đó. họ dạ, cũng có cái nguồn tự sẵn cái bài đó rồi nói đi bác lòng thương dân ví như con đỏ tội giảm ta đối với con tiền còn đã nói về vấn đề cái thời kỳ mà đức vua tịnh phản với lại đức ca ngài tất tạo đó à chứ mấy bác hôm nay ngồi này ngồi chi túc sai đó Dạ quá nói chuyện với bộ hết thôi á Nên ngồi đi bỏ ghế này nè Đổ bên đây nè Không có máy quay phim Ngồi đây là không có dính cái máy quay phim Máy phim quay về hướng này không à Rồi bác ngồi dài dài nè à. Dạ, có ngồi trên này đi thơ đọc hoài cũng hết giờ cái à tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha chính mẹ mới là tu sư đúng rồi con thấy đồng giao chứ cũng làm hướng dẫn đâu không phải không, không phải đó, đồng giao đó đó thì duyên với câu đó nó hướng dẫn thờ cha chính mẹ mới là tu với em đó là hơn là biết tu ừ. con chỉ biết lời của bà trên dạy đạo thiên nam ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017 thì lúc đó ở trên có cho mình cái công thức để tu thì cha nói là đạo thiên tâm chủ yếu là ngồi thiền và tu tại gia bề trên khi mà nghĩ ra hai cái này mà nếu mà chúng ta hôm nay họ thiên mà làm đúng á nó sẽ tránh một đống thứ à, vấn đề có nghĩa là tu tại nhà nghĩa là không có chạy theo thầy này ông nọ không có làm náo động cái tâm bởi những à, vị này vị kia rồi mình tu tại nhà ngồi thiền nói câu nãy mà nó bấm bấm nín thở là chịu được cũng nhúng hả ờ đó ờ. bác bác bác làm chức vụ gì vậy hả bình nhì có bình nhì thôi tưởng là bác là trung tướng hay gì trời ơi bình nhì chính cái bài đó thượng thượng sĩ già cái bài nãy đọc đó là phải năm hả tù phải thật sự khi trong tù á không có bờ bến cũng không có thấy mặt trời một bài thơ đó có thể cứu được cái mạng người tinh thần nó quan trọng trong lúc con người ở là cái bài đó cái ông đó là ông ờ, cô giáo dạy đưa cho bác cho bác là không biết đó bác như thế nào nhưng mà bác đọc lên là bác tự miệng đọc ra rồi em có, có thầy nghe nói tại sao ông ờ, ông muốn cái gì mà tại sao không nói ra thì nhớ lại cái bài này ông đó ông đưa bác nói ra đó con con khóa bác hồ ổng làm thơ rất là giỏi bữa ông bác thuộc bài này em đọc lại bởi con không nể bác hồ gì con nể bài thơ này của bác hồ để lại lưu truyền nghìn năm và mấy vị hồn niệm tâm nói nó cũng nhắc lại nữa thằng này nó gan thiệt ta không tu kính không tu kính bác anh hùng tôi cũng anh hùng nghĩa là bắt đầu đứng đó chỉ tượng à, đức cha chặn đạo bác anh hùng tôi cũng anh hùng tự nhiên nghe một một vị vĩ nhân một vị thần mình là còn mang sắc phàm mà chỉ cái tượng vậy con chỉ bác còn chưa dám nữa tại bác lớn tuổi hơn con bữa này chỉ à, à, ngày chặn đạo là thánh nhân nữa không bác anh hùng tôi cũng anh hùng cùng bậc mài rau cùng kiếm cung ngày xưa đó ngày trần đạo việc diệp quân mi rất là cực khổ là ngày uh, yêu á ngày gì là ngày gì mà lặng nhé con có nói chuyện ông đó ông đó ông hy sinh cho nước việt có một lần con có duyên con có tiếp xúc với ngày à, kiếp yêu đó đó chiếc yêu ông anh hùng mà hôm nay dẫn theo hùng đi trong núi rồi cái ổng à, mới than ông nói ngày xưa ông giết người nhiều quá cũng phải bị giết quân nguyên nhiều quá ông làm mấy cặp ở sông bạch đằng á rồi cái quân nguyên bị chìm tàu chết cho nên tới ngày hôm nay ổng cũng chưa có được tái sanh đó thì con có xin cho ổng là ông biết yêu nhưng mà ổng vẫn đi theo ngày trận đạo ít kêu tại con có nói chuyện với ngày đó thì con mới biết là à ha thời đó ông là người làm cọc cọc nhọn á ông lạng ông lạng da này á à, là ít chiêu ha, à. đó là bác anh hùng tôi cũng anh hùng ông đi à, ông biết ông đi xuống tàu pháp rồi làm ờ, thợ máy gì biết mà qua pháp đâu có giống như là ngày trận đạo đâu mà anh hùng gì <laughs> ha đi qua pháp nữa rồi đó anh hùng rồi cái bác anh hùng tôi anh hùng cùng bập mày đâu cùng kiếm cung bác đổi quân nguyên vung kiếm bạc à tức là cái kiếm à, đuổi giặc nguyên phải không dùng kiếm bạc bác đổi quân nguyên dùng kiếm bạc tôi trừ giặc pháp bất cờ hầm giặc pháp á, là những người yêu nước việt thời xưa gọi là gọi là à, cũng đã học khoa gọi cha rồi những người gọi là yêu nước thôi chứ đâu phải là một mình ổng đâu ừ. ờ, rồi bây giờ không dám dành ờ, dành ờ, dành ờ, công hết nè tôi trừ giặc pháp tóc cờ bác đưa một nước qua nô lệ đó là cũng vừa khen phải không bởi vì giờ cái bộ sợ ai khen khen là đạp mình xuống để tôi trung bình khúc giữa là chắc ăn, giống như ai mà mà cái gì á nó có có lực âm dương á mình ăn côn trùng hạ thảo nhiều á là dễ đi đứt là vậy có thể bình thường thì cái này nó đưa lên á là nó cũng đạp xuống bác đưa một nước qua nô lệ tôi dắt năm châu đến đại đồng làm sao dắt năm châu đến đại đồng đưa nước việt lên khỏi nghèo đói còn chưa được nữa năm châu quá sức cao ngạo ha tôi dắt năm châu đến đời đầu bác có linh thiên cười một tiếng đó, đó bài thôi hả mừng tôi cách mạng đã thành công ở tiếp con này nha nhưng mà nếu mà thành công hay không á mừng tôi cách mạng đã thành công mà nếu mình mà, mà ông làm đúng như cái bài này á mình cũng khen mà nước Việt 80 năm không tiến bộ làm sao thành công được nhìn đi chế cái của các bác đang nằm trong cái dòng của Hồ Chí Minh thành ra từ đó phát sinh ra là đã là có từ đời cái năm thành ra 1939 năm bốn năm xét hai triệu người bắt đó xét quỳ dưới thì cha mới ra cái đạo để cho tất cả tam cõi cõi trời cõi người và thủy cung phải gia hộ cái đạo thiên tâm ra đời của cái màn chót cứu nhân loại ngày đó đọc dạ. nghĩ dạ, mệt giống ai đọc thơ cũng mệt á <laughs>

ngày mà bỏ đạo đó dịp là ngày thanh long hoàng đạo đọc sách đó ngày đốt mình đã bác này người bác tây này bác biết không giỏi được sự giỏi nghề nghề cũng ở bên công binh quá đó là chúng được con dạ dạ dạ mới gì chết tháng tuổi hai tuổi có thì bắt là canh thịt kiếm hả đó bởi vì bác nãy mới nói ta mượn sáng nhập tâm chỉ mẫu mua sớm lại ghét đi kiếm lấy cái vụ của gì bác tôi đã hoàn gấp ta ta vô phải đi chung với họ học họ bây giờ hồi đó ờ, ta tặng nhiều ờ, cuốn sách cho kinh cho cho gà rồi lấy đó mà đọc đọc được rồi hả đọc cái đúng có đúng con mà đúng cái con hả thủ mà thành ra bây giờ mới xuất chiêu ra để nói chuyện với ông này cái chỗ thành hiểu ra bác bác nói ta độ khác nhạc sĩ chỉ là nguồn vốn thêm một đó cũng được cái nên đó là ở Việt Nam Việt năm ba chín bác sang ra năm ba chín thấy không thành ra bác mượn câu đó để nói ra cho nó còn gì cũng trong cái an gia diện đấy thì tên của ông tạo ờ, tôi tôi tôi tôi mặc này đâu ba bác cũng đâu phải đậu mà tháo đó nhưng mà tại vì thương con lo cho con đọc những bài thơ đó để cho con ngủ mà thuộc cái giờ này nó chịu đi chung chuyện đọc lại cái câu đó cho nghe trong cái bản quốc bảo quốc an dân diện sơn hà hà quốc sơn sáng còn hai câu và vẫn nói đây là hai câu mà bắt bắt tự viết ra mà gì lòng lòng thương dân với dân con đỏ tội hãm tha đối đó là của nhà Trần Nhân Tông mà đó thành thử đó giúp cơm tiền tám mươi mười hai giờ mười hai giờ trưa đấy bác ra ngoài sân ở chỗ mà bạn thêm các bước qua cái nhang cũng có bằng tiền nữa đó thảo và à tụi bắt trở vô bắt hồ miệng bác nói vậy nè xin xin cha xin mẹ cho con cho con tập hợp anh em lại đừng để giết nhau nữa bởi vì cả đông nó cứ dụ vô tỉnh nó có kết quả hả anh em lại tập hợp anh em lại là bắt Nam hiểu không tập hợp anh em lại để mà sắp tới đó tập hợp anh em lại xin cha mẹ ruột bác mới giết hai con bắt trở vô vừa nhà giết hai con đất trời vận chuyển âm dương điện nhớ là nhật nguyện sáng soi đất nước rồi thấy không thì hai câu cái câu đầu đó ước vào năm hai năm đó ước vào năm hai năm còn cái câu sau á hào không giải còn ờ, sắp tới rồi thời gian không còn kịp nữa chúng ta tu không còn kịp nữa nhưng mà tu nhất thiết nhổ nhất vào hãy ráng làm làm gì? từ vi thì hỷ xã mình phải hỷ xã cho người ta Con giáo mà nãy mình không nói nè cái mà con có cái gì khác thì đó không con con cứ bơi mất lên rồi thằng ra bác mới học được quốc kỳ bác thương thương ấy đã chọn một con đường tính là đừng nói Đãi lâu quá quay cho nhưng thiền càng tiếng động càng ồn à càng tốt quý chị thấy á tâm anh định thấy á theo lửa chạy trước mặt cũng không sao mời bác thương bác trong kim cạc này bác thì nó cứ vâng đấy à được chưa thấy không trong số người chúng ta này mang theo máy được nhiều quá nên cái điển đó nó phải đấu lại thì ngồi ờ, nói chuyện với mấy vị á <clears throat> phải cách mấy vị chưa cách xa xa ra anh cũng bỏ thì có bảy dòng hào quang nhưng bảy hào quang nó chỉ defend khi mà một cái không khí thanh thì kiện mới ra được cái điểm thiên nó chuyện còn cái điểm thiên mà cứ đi phai lại cái trượt á thì nó hơi bận rộn nữa không giống như nó có hai tay à ăn cơm thôi thì nó hơi cập khẩn chút uh, nói buổi nói chuyện nó không có hay buổi nào mà không có trượt những người mà đến tham dự á không có mang mấy cái ô bế tới á thì bữa đó nói chuyện cái clip nó hay đó bữa nào nhiều trượt quá mình <laughs> <laughs> chỉ à, bây giờ bây giờ bác giúp bác bác bác nói ra cái công thức tôi, nghe ở ờ, nãy cái cái cục cái cục đâu rồi ok con này có ai hỏi gì nữa không nha cứ con hỏi hỏi đi con con, con lên đây con ngồi con ngồi sao vậy hả cái gì con con đi ha bỏ đi Ồ, ờ, cái đó là sư phụ tiên đoán theo góc độ sư phụ chứ không phải bề trên tiên đoán bề trên chỉ thường cho chúng ta cái đường hướng và nói là mình sẽ có cái nạn đó sẽ có uh, uh, mọi thứ sẽ gọi là uh, đứng im lại hết là trong cơ bạn không có nói rõ cái đó nhưng mà theo sư phụ nói là có cũng sắp tới rồi đó bạn bây giờ mình thấy mọi chuyện mình nhìn xung quanh thế giới đang biến động á mà cũng sắp tới mới ngân à. lũ lụt hả rồi con đi về thuận lợi bình an nha chào nha miền tây đang lũ lụt thì cái này dù đã nói lâu rồi thì sau đó sắp sửa hiện giờ mọi người nên chuẩn bị là cũng như cũ thôi những lời cũ thôi xăng nhớt thuốc men à, lương thực à, ngày nào đức thầy chưa xuất hiện thì ngày đó mình cứ nạn lai rai hoài khi nào đến Phật Thánh Tiên xuất hiện thì lúc đó nước việt mới hết nạn còn bây giờ thì chưa đâu còn đức thầy sẽ không có thích hợp với cái chế độ này ngài nói mà ngài sẽ không có thích hiện với chế độ này không phải là ngài chết nhát mà ngày xưa bị giết rồi ngài không dám ra mặt nhưng mà nói chuyện không có hợp ngày nát thôi à. ừ nhưng mình không thích nói chuyện <laughs> hay mình né mình nấp gì đó nó qua ngày sợ đâu đâu không mấy cái tuổi đó để uh, theo đạo của khoa lốc á nó độ dễ à, ăn khách sạn à, ở khách sạn đó sao à, xài sang mặt đẹp được để khoa lóc độ mấy tuổi đó sư phụ à, cũng uh, từ bi wifi đã bắn lên không gian cái password đã có luôn còn các con có muốn để cái điện thoại mà bắt vô cái wifi này để có sống hay không á thì, thì hụ đâu có lấy điện thoại cá nhân của ai mà ấy được thì à, để coi mỗi đứa nó có cái phước của nó và có cái duyên của nó chứ còn ở cái tuổi đó đó nó ham đủ thứ ham ăn ngon ham mặc đẹp ham danh ham lợi ham sang ham giàu ham tiền tham của bồ bịch vui chơi thì cứ cho nó thỏa mãn đi đâu cần gì phải nó đạo mà nếu nó đạo sớm quá mà nó đi tu sớm quá thì cũng tội nghiệp còn ở cái thời đại hiện giờ Việt Nam mà đang hưởng thụ có gì đâu hưởng thụ toàn làm chuyện có chút xíu thôi chuyện con ruồi thôi mà nó cũng bỏ lên mạng mà rung trời đen có nghĩa là cái tâm của những đứa trẻ này nó bị loạn nó náo động nó không có biết đường nước nghe đây nổ rầm thì nhào vô chạy nghe bên đây đánh lộn chạy tới các con có phước hơn nhiều những người cha người mẹ của nó nó là đáng trách người lớn tuổi sư phụ lên mạng 3 năm nay nói cũng là hết tâm hết quyết hết máu hết mình hết mẩy không còn gì để giấu cơ trời nữa thì cha mẹ nó không không hiểu cho hộ thì làm sao mình đòi hỏi tụi nó hiểu cho hộ nên khi mà gặp nạn thì là cả nhà gặp nạn là chẳng hiểu chỉ để khi nào á nó có chuyện nó ngã bệnh thì lúc đó muộn rồi không còn cứu được khi mà ngày mùng 1 tháng 5 bước qua tức là giống như mình dí như 30 tháng tư á mà còn đi vượt biên được á không còn bị bắt á thì à, hôm nay còn 30 ngày nữa còn đợi đến khi mà đức thầy xuất hiện một cái chế độ thay đổi tụi nó có quay đầu đi nữa mình không dám nói là còn kịp hay không kịp nhưng mà nó cũng đã đi sao rồi cái gì mình châu à, châu Châu có đi trước thì uống nước trong Châu đi sau thì uống nước đục Còn bây giờ tụi nó muốn uống nước đục hay nước trong á Thì tùy theo sự chọn lựa trong lúc này Còn chú phụ hay những người trong tiên tri của sấm cơ miền Tây thật hay giả Một triệu phần trăm là thật Chú phụ là thật Đức Thầy là thật Thật với lạc xuất hiện là thật Tận thế trước mắt là thật Thiên tai sáu năm cái mà đưa cái nhân loại đến ngày hôm nay để cho Phật hạ phàm đó là kinh tế chiến tranh lũ lụt bệnh tật và tài chánh kinh ờ, khủng hoảng mọi thứ năm thứ mà chùa tường nói là để mà cái cục sắt khổng lồ của ờ, búa liền sẽ sang trang là năm cái đó là thật còn những đứa nhỏ hôm nay nó không có hiểu nó chạy theo những cái đua đòi vật chất đó là tự vì cha mẹ nhẹ không có nghe không có nghiên cứu về tiên tri sáng cơ tâm linh và không biết tu thì thành ra con nó không biết tu thôi à. bây giờ mấy đứa con ngồi đây hiểu sư phụ biết tu ít nhiều mấy đứa nhỏ cũng biết đó có mấy đứa nhỏ ờ, đó nè mẹ nó biết tu vậy ngồi đây nè cái hàng nuôi cha mẹ cho nên khi uh, à, sanh ra đứa con mình cứ lo về tiền bạc lo về uh, vật chất cho nó mà cái phần quan trọng nhất là mình đưa nó đi đúng đường có tôn ti trật tự lễ nghĩa thì lại mình lại không làm gương thì làm sao mình đòi hỏi con mình nó hiểu được trời được Phật là như thế nào nó đâu có nó đâu có cảm nhận được nó chỉ biết nó có tiền nó ăn sang mặt đẹp thôi nó đâu có phải là à, nó thấy mẹ nó không biết thì nó cần thiết thì nó phải biết xã hội Việt Nam bây giờ là vậy huống hồ á tụi nó hỗn lắm nó thấy à, những người những sư phụ người lên nói á, nó chửi tan nát ảo không là thực tế khoa lớp là thực tế đi đâu ăn xe mặt đẹp để mà livestream youtube cho tụi nó coi tại vì sống ở xã hội rất là nghèo khổ nó rất là thèm khát nó chỉ cần những cái nó thèm khát thôi chứ nó không có biết được là ngày mai cái hồn nó đi về đâu cái đó mới là cái đáng thương còn mình thì mình thương thì mình mới gán ngồi hôm nay để mà sau này sáu triệu chim nhìn về để mà cứu tụi nó bỏ bỏng thì nó lại ghét sáu triệu trên miệng là vì nó bị nhồi sọ là vì chiến lược của Việt Nam làm cho những đứa nhỏ này nó ghét hải ngoại nó nói ở bên đây ăn không rồi rồi đi biểu tình đi chửi bác chửi đảng nó thích náo nhiệt nó thích đá banh nó thích kể áo chạy vòng vòng ngoài thường rồi nó quên đi cái quan trọng không biết tương lai của nó là như thế nào rồi nó phải ghi tên đi làm ô sinh ghi tên đi uh, lao động quốc tế vô mấy cái chỗ người ta ăn chặn ăn tiền rồi đi qua nước ngoài thì cuộc đời nó đưa đẩy chẳng đâu vào đâu cái hồ á, không dám nói 100 đứa là hết trăm đứa nha cũng nó hầu hết tám chín chục phần trăm không đứa nào được một cái tình yêu trọn vẹn cũng chẳng đứa nào được một cái hôn nhân suốt đời luôn á đó là do một cái xã hội chạy theo đua đòi vật chất và mất đi cái lễ giáo mất đi cái đạo đức từ căn bản trong gia đình cho tới học đường không cần phải nói gì kêu mẹ nó nói gì với phụ huy chứ còn nó nhỏ rồi biết gì nó vô tư ba mẹ nó đó ba mẹ nó còn không tin học dáng trần nữa thì làm gì mấy đứa nhỏ bảo mà nó tin con hỏi con cao thì phụ nó hình nhiều quá con sư phụ ước chi sư phụ giống khoa lấp nó một cái cái triệu đứa nít nó chạy vô là sư phụ đổ nó được cho nên khoa lấp mày qua đây mày dạy tao vài chiêu coi tao dở mày nhiều quá <laughs> mấy bạn biết cái channel của khoa lấp không với cường đô la nữa à, phụ dở thôi thằng này rồi có hỏi gì nữa không ta trả lời đó mình à, đáng thương à, nó là đáng trách của nó à, nhờ tái sanh rồi bà đang nằm nhà với hai con còn thằng ngồi đây nè con rồng chó tiên sư phụ là cõi trời sư mẫu là cõi à, dưới là tiên ngày xưa cái phong tục sao bây giờ nó truyền thuyết y vậy cái này nó hơi cao ngạo ngạn mạn nó thì cơ trời sắp đặt gì người xưa trở lại một tiền kiếp sư hộ là lập ra nước việt hôm nay con cháu nó hổn rồi nó chửi mình quá trời tượng mình nó lạng mặt thì nó chửi dạ ở ờ, tượng lại thấy mặt chửi ờ tao độ mày không là phật để họ dạ nên cảm gì hả ai hỏi câu đó giờ nên khám gì ạ thắng mà cho mà thực tế nhất đừng nói gắn bác còn sống lại nha còn thắng đức thầy trở lại thì phụ đã dạy rồi bây giờ không cần thắng gì hết chỉ à, khuyên tụi nó ngồi thiền chiêm nghiệm đừng có đi ra đường nữa đừng có lo hy vọng trong này à, hy vọng ở kia càng hy vọng chừng nào càng thất vọng chừng đó tại mỗi một ngày á khi cơ vận đi á, nó cũng giống như à, đến đường hẹp vậy đó bữa nay hết xăng thì biết bao nhiêu tiệm sáng thì đóng cửa rồi từ từ nạn đó sẽ xảy ra tại nó ảnh hưởng chung đó không rồi nhà băng bây giờ cũng không cho rút tiền nữa thì chỉ có ngồi thiền thôi cứ khấn cái gì nam mô khấn minh dương xuất hiện phật thầy xuất hiện thì nên khấn là khấn hai cái vậy thôi à còn nếu nó tin minh dương nó tin đức thầy để cứu nước việt thì nó khấn còn nếu nó không tin minh dương không tin đức thầy thì nó cứ khấn nam mô đô la xuất hiện hả à, đô la xuất hiện thắng là dễ nhất mà không biết đô la có xuất hiện hay không muốn đô la xuất hiện thì cái thể chế phải thay đổi đó, nó à, muốn ba cái muốn thắng cái nào bảo đảm thì thắng đô la xuất hiện <laughs> đô la mỹ muốn mỹ vô việt nam thì khác đi nam mô đô la xuất hiện gì cười bác con nói thiệt mà dạ thì đúng Đâu, ngồi ghế trên này nói thù dễ nghe thầy con nói thù nghe ngày 30 tức là ngày ngày 25 á là máy bay nó còn tại đúng không con muốn đi cái đó trước hay là con muốn đi vượt biên để mà nhiều lúc chìm tàu hải tặc rồi bị cướp con thích đi máy bay này thích đi nào máy bay thì bây giờ thì tin shop còn nếu mà để cái ngày đó thì à, về à, đức thầy á ngài sẽ sẽ hiểu à, thế nào gọi là mấy chị tính theo cái tập khí nha giống như cái vụ mướn một thằng me chơi rồi hãng mà nó lúc nào nó cũng chống đối lúc nào nó cũng cứng đầu là do lúc đó sẽ không được nhân dụng hôm nay mấy con tin đức thầy tin thiên tâm tin cha tin mẹ trước khi cơ vận lộ nguyên hình bây giờ lộ tám chục phần trăm thì con nghĩ mấy đứa con với những đứa thời sau đứa nào quan trọng hơn có lòng tin cao hơn thì cái phước cao hơn hôm nay là phước cao hơn nhiều á thì à, cũng không sao để từ từ mà con cũng à, đừng có cần phải gấp mấy chuyện này sư phụ chỉ cần có một cái danh sách họ thi có tài cái này sẽ có tự do bầu cử hôm nay công an hội thiên trước khi cơ vận ừ, lập nữa là sau này có tự do bầu cử à, đứa nào hòa thiên sẽ được trọng dụng lên làm này làm kia cái nó cũng giả bộ vô thì con nghĩ cái người mà chấm thi á có tin những người như vậy không nó sẽ khác nhau chỗ đó cái giả bộ với cái thật tâm thời nay là thời tương lai nó khác nhau nhiều đó thì đó là do cái ngã nếu mà con có một người có cái ngã con cũng tin đến mức độ nào con cũng không có giao hết việc cho cái người có cái ngã cũng là sau này họ có ngã qua cũng là vì danh vì lợi chứ không phải vì thật tâm chứ phụ có mấy đứa đệ tử tu tập theo đại thừa phụ dạy hoài cũng không hiểu cuối cùng thì cũng buông xuôi do cái nhãn cái đầu của mỗi chúng ta giống như con trong điện thoại nó chứa đầy nhưng mà có bỏ bao nhiêu nó cũng không có vô nổi cũng là cái nhẹ cũng là cái duyên cái phước hiểu được thiên tâm hiểu được thượng đế hiểu được cơ vận thời nay thì là có đại duyên mà đó cần phải hiểu chỉ cần nhìn thấy và có cái đầu óc minh mẫn nhận xét là đủ rồi khi nào sư phụ nói cái gì sai hay là làm cái gì không đúng hay là xin tiền ai hay là có lợi cho sư phụ nói ra toàn là bất lợi không một người chủ chịu hút giàu có rất là nhiều người kính nể hôm nay nói chuyện gọi là uh, phong lung ảo thì con nghĩ cả năm sáu trăm nhân viên biết bao nhiêu bạn mỹ có thường sư phụ cỡ nào nhưng mà cái nhiệm vụ là nói thì phải nói để mà có một số người hữu duyên được uh, biết được đến cha đến mẹ và hôm nay nhờ như vậy mà có gần mấy chục triệu người theo đạo thiên tâm thì cho bộ những ngày đầu rất là buồn nhưng mà đến hôm nay cũng có phần an ủi con chỉ về con chỉ nói với họ để mà phá cái chắc của tụi nó con nói sư bộ tôi bồ tát sóc tự nhiên cái nó sóc lên bắt đầu nó kiếm lên, sư phụ ra nó chửi chửi cho đã xong rồi nó nghiên cứu đến khi mà nó biết thì nó sẽ quỳ nó lại con á làm thử đi sư phụ chỉ dạng vậy thôi à chứ giờ đâu biết gì chứ con cứ nói thẳng luôn Bây giờ mình lấy đọc chị đọc cái bộ lát sóc làm gì có cha nổi này lấy đọc chị đọc ừ đúng không đúng cách đó rồi à. qua rất là ngọt ngào thích phá quả ngọt ngào nó phụ gió, với lớp bốn mà con lớp bốn mà nói tiếng việt nhấn thầy là là thầy áo này đâu có giống áo vàng cho nên đó, đó là những cái loại trong năm loại của tên nội trong đó có loại mà phật tử cứng đầu này khó khó phật tử mà, mà đệ tử này nói khó biến chuyển tại vì cái trang giấy đã bị nhồi sọ bởi đại thừa bởi không tin không cha có định đế có phật bởi không tin phật di lạc cho nên phật tử thời nay á chứ gì mới nói con đừng có lo cái mùa lúa này á, mình thất thu nhưng mà mùa tới mình trúng á thì họ sẽ xuống ba bốn vòng nữa một vòng là trăm năm tệ nhất ba vòng mà vòng kế tiếp cũng biết vô rừng sở thú hay không nữa hay là là đang làm người á thì cái đó cũng là cái thời nạn giận ma tăng hoàn thành còn vâng, để cho họ tiếp tục đi nói gì nữa nên trong này là cái năm loại thù nó trúng hết trơn với mấy thằng chiên nữa ta nói là mình lớp 4 mình dốt mình làm sao mình phân bì được là à, mấy thầy có huấn luyện huống chi ngày xưa phật thích ca có nói ma dương đó nó thách đối với phật lúc đó phật ngồi thiền là nhập định rồi thành phật nó cho đóng ghế đẹp xuống dụ dụ phật không được cái ma dương á mới hiện nguyên hình mới chỉ phật mới nói trong thời mạt pháp 2560 năm 2500 năm sau tức là thời mình hiện tại ta cho con của ta cạo tóc giống người cha con cháu của ta mặc áo vàng giống người cha tao cho con cháu nội của tao đọc kinh của nhà ngươi để phá đạo của nhà ngươi để mà kéo hết tất cả con của nhà ngươi đi xuống địa ngục thì cho nên thường sư phụ mới nói là thầy trò đi xuống cầu là vậy nhưng Phật Thích cha thời xưa cũng có nói ở lời mạt pháp tất cả các con của Phật chỉ theo giới luật không theo màu sắc không theo âm thanh cái gì mà con nói đã đi theo màu sắc âm thanh là sai và Phật cũng có nói Phật tử tại gia xuất gia hỡi ai mà làm những điều có lợi lạc cho quần chúng quần sanh biết quay đầu đó là đệ tử của ta còn ai mà học pháp của ta mà ác của ta mà làm những điều phá hoại đạo của ta đó là con của ma quỷ thật có nói vậy mà còn những hành động của vô phụ là y chang và thích ca nói có lợi cho quần thanh còn những phật tử thời nay chỉ chấp vào hình tướng với âm thanh cho nên họ thầy trò cái xuống cầu khó mà độ nổi coi đi để cái ông này ông học chưa tới ông học siêu nữa quả hồn nữa ông kêu uh, đi làm đệ tử thầy thích nhật từ luôn anh nói gì à, con viên thường cần có mấy phật tử thời nay cái hộ có ông đóng bạn đạo bên kia tu mấy chục năm đụng vô bà nào nó giống như đụng vô bà vậy nó hú <laughs> tại sao tại vì mà có ngày cái đọc kinh là tâm bất loạn mà người ta đang luyện cái biết để tâm bất loạn <laughs> nhưng mà cuối cùng nó biết loạn đụng vô nó hú quá trời ra đọc kinh là sanh tử lửa tới giờ tôi mới đi khám bác sĩ la hét tâm trùm nó như là thời nay tu niệm đấy nên chuyện nó cũng bình thường thôi nên đạo thiên tâm của mình đó, các cô nói là mình ờ, tránh mấy cái đó mình phải cao cao siêu hơn chút Yeah. nhân nam chứng khi thần tú ra đời thần tú ra ở kinh điển đại thừa đó là mà à, làm cho một cái hệ thống Phật pháp không có còn đi đúng theo chánh pháp nữa tại hôm nay mấy vị tây tạng ở bên bển biết thờ thần biết lại cha biết là thượng đế là tối cao mà tại sao bên đại thừa riêng việt nam lại không biết rồi họ sửa đổi kinh điển lúc đó con hoàng hoàng đế thích à, à, đề hoàng nhân trong kinh à, lăng nghiêm thì nói là ông vua trời lại đi chầu Phật nghĩa là họ mé một chút cha là cũng là ông vua trời là một tổng thống lớn chứ không phải là tổng thống nam hàng có 36 ông trời sẽ hộ giảng cho nó rồi cha là tạo ra con người tạo nhân loại Phật tích Ca ngày xưa mới sanh ra cũng đã có nói tao có cha ta bước một bước này qua làm rồi làm lại cho ông bé nữa thấy thiên thượng ông trời là cha ta bước bước mỗi ông sen quá không thiên hạ là bảy tỷ người chúng ta di ngã là tức là chỉ hòa đồng đó độc tôn chỉ có ông trời là lớn nhất Phật Thích Ca ngày đó ngày đầu tiên là, là ngày đã nói rồi còn thời nay mấy ông đâu có giảng vậy đâu cho nên Phật tử đừng có chắc mà hôm nay phải ngộ phải thức còn tin thiên tâm tin cho bụi hay không do phước của họ chứ bây giờ hội đã giải thích hết rồi nếu có ông thầy nào một hòa thượng nào giỏi ngồi đây nói chắc với sư phụ một bảo đảm ổng sẽ thua đó đừng kinh điển là do người viết sửa sai bao nhiêu đã sửa nếu mà đảng không sửa thì làm sao mà có Phật giáo uh, quốc nội kêu là gì ta Phật giáo dân vừa tiền vừa à, ấy cứ làm theo lời của đảng thôi cái cốt lõi của đạo Phật cuối cùng là trí tuệ bao nhiêu Phật tử hai ngoại con nghĩ có người nào có trí tuệ không Thầy Quảng Thanh á, thì nói tu giỏi lắm có chùa khổng lồ năm cho ly cuối cùng ông để là một cái chùa bác thằng cháu không biết tu cạo đầu để mà giáo chùa lại bao nhiêu đồ collection đồ xịn đồ của ông biết bao nhiêu nghìn nghìn thời nay thầy là vậy thôi. con nghĩ có phải là mạng pháp không có nghĩa là Phật Di Lạc có cần thiết phải ra đời để chỉnh đốn lại hết không cái chùa đi hộ 18 triệu bạc mấy ông còn đang ngủ khò khò không có ông nào mà thích đọc kinh hết còn ăn uống thì mình có nhà bếp khổng lồ không vô ăn để trước mặt uh, chánh điện ăn phật tử thời nay phải coi kỹ lại mình đã được một chút xíu từ bi nhưng mà mình thiếu trí và thiếu dũng đạo phật phải có ba thứ bi trí dũng phật giáo việt nam chỉ dạy có bi thôi con có nhiều tiền cúng dường cho thầy để con có phước con cứ uh, lên cái chương trình này để mà gây quỹ giùm thầy con có phước cứ thế mà làm còn trí tuệ không ai sanh ra sư phụ dạy tất cả họ thiên phải có trí mới là đáng mặt con của thượng đế phải có dũng mới đáng mặc là họ thiên mà bên phật tử không có cái đó chỉ có bi thôi cờ gục cờ gù cờ gờ cờ gù sai đâu đánh đó thì cho nên trong đạo phật của họ lẫn nhau mấy nghìn năm cũng đấu đá bên nam tông của uh, à, khất sĩ thì tên không có phật bà quan âm thấy cái động trời hoa âm có thiệt á không tin cái Phật A vậy à? Đà họ cũng nhận đấu đá có lần như hộ buồn mấy vụ này thì mấy gì trên trời nó giải thích là từ từ rồi sau này khi Đức Phật Di Lạc thật sự chánh thức xuất hiện thì những cái mà sai ngày hôm nay những cái gọi là tà đó làm cho người có tà khí đó không có lòng tin ở thượng đế này nọ những người đó, đó sau này tu còn giỏi hơn mấy đứa con nữa nếu không họ cứ đập đầu vô đá họ chết sao người ta đi xa chừng nào người ta quay đầu lại lẹ hay nhìn đó hy vọng là thiệt nhưng mà 10 người chắc quay có năm mà vẫn nhiều đập đầu vô đá hết con không có cần phải nói nhiều với những cái người mà phật tử uh, bị chắc như vậy họ theo cái thời này cái phong trào nó vậy là khó rất là khó họ không có tinh thần cũng không có tin uh, à, hồn thiên sông núi nữa nhưng mà khi mà vô chùa đó thì họ có nghĩ họ là biết bao nhiêu công đức mỗi ngày đi vô chùa lăn sáng này lăn sáng kia 40 năm dắt 40 bao à, chở đầy chất trong cái ra tưởng là 40 bao công đức ai về đâu 40 bao cái nghiệp cái nghiệp là nghiệp uh, tu theo đàn tu theo phe